Vâng, xin chào các bạn Mình đang có mặt tại chợ đa quý của huyện Lục Yên Lý do mình có mặt tại buổi chợ ngày hôm nay đó là mình muốn truyền tải những hình ảnh Những hình ảnh rất quý hiếm này cho các bạn Đây mình sẽ đi một vòng khỏi xem mình đây đúng rồi các bạn thưa quý vị các bạn có thể nhìn thấy rõ dưới ràng thì những cái lá quý rất là quý hiếm ở đây vâng các bạn công việc làm youtube của mình phát đạt rồi nhiều thì chắc là

sẽ quay thẳng cho các bạn xem nhé feel hurt. 对，是这个。 hành lục yên bạn nhé hành lục yên quay thấp quá mình không thể quay gió được

rồi các bạn ạ mình dạo qua một vài một vòng hồ Hoàng hồ hồ hồ hồ hồ hồ hồ, hồ Kiên nữa là mình về rồi các bạn hồ Hoàng Kiên đây các bạn ơi